không nhiều lắm Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải em ơi Nói chung là lần này thì sau hồi suy nghĩ thì uh, Khải uh, định ép Đài Lương Thiên Quang Để lấy chí mạng Nhưng mà sau một suy nghĩ thì Khải nghĩ Khải chủ đạo vẫn là đánh Tống Kim Rồi giao lưu cũng như là solo với con lôn võ đan này nọ Nếu mà không hiểu ứng chón thì sẽ thua Nên là Khải quyết định mua Đài Lương Ban Hàng Và không không ép Đài Lương Thiên Quang nha em Khải mua Đài Lương Ban Hàng mắt ọp 3 cấp 45 44 29 đó và cả sẽ không ép không ép đa lưng thiên quang tại vì tính sơ qua ép đa lưng thiên quang còn tốn khoảng 27 kim 27 kim để ép đa lưng thiên quang 27 kim để ép lưng thiên quang 2 4 6 8 10 12 14 15 ối sao thiếu của ta Lại lại Thì Khải à, mua đa lưng này với 19 kim anh em 19 kim Lỡ đại lương thiên quang thì uh, ờ, 80 chón hả? 80 chón cả người không ăn thua em ơi. Tầm này con lông đao nó full đổ rồi mà với 80 chón đỡ solo cho nó không đánh không lại đâu nè. Đỡ solo anh em chưa biết chứ đánh không lại. 2 4 6 8 12 4 6 18 2 4 6 8 10. Đúng không ta? 4 6 8 12 4 6 8 19 19 cục. Đó. Một lần mắt họ 19 cục. Nói chung là ép á thì uh, chưa chắc gì nó đã map Khải khẳng định với em là với F thì chưa chắc là nó là mát chí mạng 5 mà nếu nó ra 3 thì coi như mình thất bại hoàn toàn tại vì với 3% thì nó cũng trả lớn bao nhiêu. Như khả nhìn vào cái chống phái này nè. Hiện tại chống phái khả là có 36 chống phái thì mỗi cấp chống phái chỉ lên một chí mạng thôi. Thì khả nghĩ một chí mạng thì cho dù nó lên được 3 chí mạng cho đến 4 chí mạng cho đến 5 chí mạng đi thì khả nghĩ nó cũng đâu vào đó tại vì ở server này á thì uh, cái chí mạng của đường môn hiện tại hiện tại bây giờ nha sau này không biết. Hiện tại Khải không biết là chí mạng á của đường môn nó đang hoàn toàn dựa vào con năm độc đó nên là khải có năm độc rồi nên là khải nghĩ là đỡ mà đi ép cái đây um, thiên quang thì cũng ok thôi nhưng mà nó là thiếu hiệu ứng chón nè hiệu ứng chón nó thiếu thà giờ mà khải đỡ số tiền này khải ép bao tay địa phách ép bao tay địa phách hay hơn đó <coughs> giờ khải chỉ chiến bao tay địa phách nữa là xong ok chưa đó quá ok luôn anh em bao tay địa phách nữa xong thôi đúng rồi thêm bao tay địa phách hoặc là bao tay thiên quang mà bao tay thiên quang server này không có nè bao tay thiên quang server này không có ở được khá lên đáo đó <clears throat> thì với đai lưng này thì uh, nếu mà đen á thì anh em mua một cái rương như lúc nãy trong ban đấu là 9 kim rưỡi đó gọi là đen nha như một cái rương này rương lúc nãy là anh em trong ban đấu là 9 kim tư đấy 9 kim tư đấy 9 kim tư kèm theo hai kim nữa là 11 kim tư 11 kim tư có thở mở ra đai lưng ban hàng đúng chưa cũng có thở mở ra đai lưng thiếu lâm cũng có thở mở ra đai lưng cung luôn uh, lôi khung và cũng có thể mở ra những cái áo này nọ nhưng mà chưa chắc mình đấu giá cái rương đó để mình mở ra 100 trăm đai lưng nè nên là Khải, Khải, Khải nghĩ là với giá 19 kim và đai lưng này thì Khải nghĩ nó không hợp lý rồi mắt hợp hợp lý rồi đó <clears throat> bây giờ là Khải sẽ cố gắng ép bao tay uh, địa phách đó ép bao tay địa phách <clears throat> nói chung anh em mà không có hướng chó thì đánh tống kim không được khẳng định với em luôn lúc nãy khoảng 40 chón không thể nào nhấc tay nổi luôn em đón chón chết chón chết trong người đó còn luôn xét nó thả mình chị cũng nói đó lúc này là khải bán đại lượng xuân à, tinh rồi khải uh, mua về cái uh, đại lượng uh, băng hàng đó ok rồi ok thôi bây giờ thì khải lên đảo tinh thần không đó mạng đại lượng này lá hiệu cho ngay tinh sau cứ lá hiệu cho ngay quấn cho nó sướng nè không hiệu cho giờ chết lắm hơn là hôm nay cũng đánh được tống kim top 7 ấy chứ không đóng không không đóng top 7 nữa ai chịu nói <coughs> hello này mới vô nha hello mọi người mới mua đó như đai lưng thiên quang này hiện tại đó anh em so sánh thì à, đai lưng thiên quang thì nó sẽ có đó là phòng làm chậm phòng thủ lý đai lưng này của baby shark đó làm chậm thủ lý và chiến mạng đó thì nếu đỡ ép đai lưng này thì nó chi phí khoảng nó tốn khoảng tầm 26 ờ, cho đến 27 kim tại vì ở ờ, trong này khải cũng định ép này nè chứ không phải khải không muốn ép đâu ở này khải có sẵn phôi phổ các kiểu luôn nè bí kiếp các kiểu này thấy chưa đó thiên quang thiên... xăm la thúc yêu nè bảy, thì nói chung đỡ ép cái lưng này thì nó tốn khoảng tầm ờ, hơn uh, 25 đến 26 kim nhưng mà khải nghĩ để xa đại lưng này hợp lý hơn lấy hiệu ứng chón nó lại hay hơn tại vì mình là mình là một người thích solo cũng như là mình thích tống kim thì đỡ mà solo với tống kim thì khải nghĩ tầm với hiện tại bây giờ là côn long đao này full đồn kim phái võ đang full đồn kim phái rồi mà mình không hiểu cho không hiểu ứng chón là mình thua đó không hiểu ứng chón là mình thua nên là khải mang hiệu ứng chón tại vì sao anh em cứ đơn giản suy nghĩ rồi thôi đó ok anh em ơi khải uh, mua ít tinh hồng hay lên đao á nên là nhiều anh em thắc mắc tại sao không đi ép đai lưng thiên quang mà lại đi mua đai lưng bán hàng nói chung là đai lưng nào cũng nó cũng có cái lợi nhưng mà khải nghĩ những lợi nhất vẫn là hiệu ứng chó còn cái cái sắc cái chí mạng 5 đến 5 3 đến 5 phần trăm kia khải nghĩ mình chủ đạo nhờ hết vào năm độc nên làm không quan tâm lắm nữa chủ đạo nhờ hết năm độc nên là khải nghĩ giờ là ok rồi anh em thấy ok không đó tại vì anh em nào đã chơi đường môn anh em sẽ biết rồi, ok và hiện tại Khải lên đảo ở đai lưng này thì Khải đang có cho mình 80 chón như năm. Đó. Hiện tại Khải đang muốn là lên 120 chón luôn chứ không phải 80 chón đâu mọi người. Khải lên Khải đang muốn là 120 chón luôn nè. Với lại ờ, có vẻ máu hơi thấp. <laughs> có lại vẻ máu hơi thấp này mà. Khải sẽ dùng thêm một ít máu nha. Có lẽ máu hơi thấp là thiệt luôn nè, máu hơi thấp. Hôm nay đang tốn kim cảm giác. Đam thì khỏe đấy. Nhưng mà chất chất yếu quá. Đó, ok chưa? Đúng rồi, chết yếu lắm anh em ơi Bị chó cái chết liền Nghĩ sao con lông xét mà nó tha cái Khải mấy cái khải chết Anh em cứ nghĩ đi Khải cũng sợ chứ đâu phải không sợ đâu Khải vẫn sợ con lông xét đấy Đừng có đùa <laughs> Thôi Lần này thì à, Khải bỏ cái mặt nạ ra đây Lúc nãy thì à, lực tay Khải chín 901 Giờ Khải giảm bớt Khải giảm bớt và Khải mang mặt nạ Cũng như là theo thiếu lâm Chứ không thể nào mà đánh cái kiểu máu ít Máu ít được này máu 4k2 Không thể nào chịu đam nổi anh em thấy trận vừa rồi tống kim hàng có test không nếu anh em nào mà chơi thuần đường môn hoặc chơi long năm hoặc là chơi theo cái kiểu theo server thì anh em sẽ rõ nên là khải nghĩ lần này khải sẽ giảm bớt lượt tay lại một tí có thể là lượt tay tầm 8 à, k năm thôi đó và khải sẽ đẩy máu lên một chút chỗ này cái gì mà đụng cái chết đụng cái chết đụng cái chết không làm được gì hơn là chưa top 1 tử vong nha lúc nãy hơn là top 7 mà chết chỉ mới có 10 chết chỉ mới 28 mạng thôi đó ok mà 48 ok chưa <clears throat> mua đai lưng vừa rồi mua 4k 4k 19k này em này khả tành uh, 8k 7 thôi nói chung ok nó khả đưa lên 8k 7 hồi nãy nó 9k 1 lận nãy lực tay khả 9k 1 lận giờ khả đưa à, lực tay lên 8k à, 7 đi này 8k 5 hí đúng không 8k 7 ok 1 không uh, nói chung là anh em chơi server nào cũng vậy thôi mỗi cách chơi anh em có mỗi cách tăng điểm khác nhau tăng, tăng hố mất vài điểm rồi mỗi server nó một cách khác nhau với lại server nó đang chuẩn phái gì thì mình nên nhẹ gì phải đó mình mình mình uh, tính toán một tí hiện tại bây giờ server con long đao nó rất là nhiều võ đao cũng vậy không hiểu con chó toàn bị chết toàn bị chết yếu thôi cứ chó thứ năm chém chết chó thứ năm chém chết rồi ok rồi đẹp rồi Rồi ok máu 4k6 được rồi anh em ơi Rồi hiện tại lực tay Khải là 7k5 và 8k7 Đó ok chưa Hiện tại lách độc thì Khải nhờ vào năm độc rồi anh em Khải nhờ cũng năm độc phụ à, phụ lách rồi Nên là Khải không cần chiến mạng Nên là cái lưng à, không cần Khải không cần lại lưng à, thiên quang Khải lấy hiệu ứng chón kèm cho mình 80 chón và 120 chậm Đấy 120 chậm 80 chón Đó sau này mua thêm được bao tay địa phát nữa thì khả lên được 120 chón và 120 chậm thì lúc đó khả nghĩ đánh tống kim nó sẽ ok hơn nè tới ok không rồi hiện tại bây giờ lực tay khả chuẩn 8k7 à, này rồi giờ mang bằng đà vô 9k4 9k4 kèm tiểu long có thể lên 10k hợp lý rồi tầm này là ok rồi em ơi đó rồi ok có thể bán phong đâu mua thêm viết phong nữa anh combo <coughs> khả năng đi đôi giày à, chón kháng họ nè em ơi chón kháng họ lại 40 chón đó rồi cái chiến mạng là nhờ vào rồi năm độc rồi à, phúc gia bảo ơi nhờ ông năm độc nó phụ đam bùa, bùa vào là khả chiến mạng từ năm độc rồi nè hôm nay khả đánh cũng nhờ năm độc thôi chứ khả sao mà kết thúc được nhiều như vậy được Năm đọc cứ bùa xong là khá dứt điểm thôi Cứ bùa xong khá dứt điểm thôi Cứ bùa xong khá dứt điểm thôi Cứ bùa xong khá dứt điểm thôi Đó Nói chung tầm này là như khải gì đó Khải tăng thêm uh, ờ, 400 máu Và giảm đi uh, Tăng 400 máu giảm 400 lực tay Đó 400 máu giảm 400 lực tay Ok không Nam Rồi ok chưa Nam 8 k 7 nó cũng đạt mốc nữa ừ xe à, à, khải chưa có sân hàng đường môn uh, nguyễn Hoàng hiếu ơi nếu có sân hàng đường môn thì máu khỏi khải còn 4 k 9 ừ mới mua đai em ơi mới mua đai đó nói chung là cái đai khá đẹp mắt ba cấp ôi anh em nhìn này trời ơi <laughs> đường môn ám khí 6 điểm đó, lên 28 đường môn ám khí Rồi được chưa Không ok nha Dạ là ok rồi đó Máu cũng phải tương đối với này Máu 4 2 giờ chết quá nè mày Máu 4 2 đụng mới chết đụng mới chết Đâu đánh được đâu Không đánh được luôn Với lại à, cái đai hồng kim này nè Máu nó khá là nhiều rồi nè Có chứ, trời ơi, chiến mạng nó có sẵn rồi nè Lúc nãy thì chiến mạng vẫn 29 thôi Vẫn có top 7 mà kim huyết lệ Chiến mạng lúc nãy vẫn là 29 thôi Nhưng mà vẫn kết được mạng đó Đơn giản mà, bình thường mà đây cái nỏ này em ơi nỏ mắt ọt nỏ này mắt ọt cái nỏ này tóc uh, chí mạng 3 cấp là kèm với kỹ năng vung có hai cấp là đặng móc nha nè, đặng móc cho tốc độ đánh móc tốc độ đánh rồi ok vậy đó 9 k tư sao yếu được yếu mà tao đang chậm yếu mà đưa lên 9 k đi này 9 k mốt anh em anh em bảo yếu đụng này 9 k mốt chết như ngén luôn em không đánh được không đánh được anh em Đó, anh em đòi lực tay quá lực tay quá xong chết nữa không do này con nem độc kia là nem độc nó chuyên trưởng anh em ngày mai khải sẽ vác nem độc của khải không có vác nem độc đó nữa nem độc kia nem độc chuyên trưởng rồi nên cái mạng là đúng rồi 9k đi đồ từ từ nha đủ tính ra điểm tăng nhiều dữ ta 9k thân pháp quên 9k lực tây à. hơi bị căng luôn á độ tầm này sấy vô có khi là tự độc tử luôn nè đúng rồi 9k 8k7 là hợp lý rồi anh em rồi 9k 9k tính ra giảm khoảng trăm lực tây thôi mà đẩy lên được bao nhiêu máu này này mới 4, k 2 thôi với 9k1 thì 4k2 thôi nè Rồi 9k Máu nhiều Trời <laughs> Máu này như cũ sao mà đánh được <laughs> Thiệt anh em luôn Nói chung là không đánh được đâu Anh em tầm này không đánh được Đụng cái chết mà Nãy đánh thúng kia biết rồi không đánh được anh em tham đam làm gì trong khi đó có con nam độc nó phụ đam rồi con nam độc chỉ cần sốc độc cho khả là khả giết rồi nói chung là đỡ cái khả trải nghiệm đi tại vì lúc nãy khả là tăng 9 9 k 1 lượt tay rồi không đánh được đánh thì đánh được ok top 7 cũng ok rồi nhưng mà cảm giác bị đối phương đụng cái chết đụng cái chết em đụng một cái chết đụng một cái chết khó chịu lắm máu dần máu không có ấy. nên là khải nghĩ khải thấy tám cái bảy cái đặt móc là đẹp rồi còn lại là khải dồn máu được có thể trụ đam ví dụ như mình bị người ta đánh mình có thể lướt mình chạy vô khác nè nói chung là nhiều góp ý của anh em thì cứ đỡ khải trải nghiệm anh em chúng ta cùng trải nghiệm vào nào lúc nào đó thì chúng ta sẽ cùng nhau lên đảo tiếp đó tại vì một lần lên đảo tốn có bao nhiêu đâu có năm mươi xu đâu đó khải nghĩ là giờ là hợp lý nhất đó giờ là hợp lý nhất Đúng rồi, Sơn Hà với bao tây nữa là đẹp Rồi Sơn Hà bao tây nữa là tính sâu Hải Minh đây Cái đó tính sâu đây Đây, độ đem không không dùng máu giờ chết lắm Nói chung là lực tây thì có cũng đường môn rồi quân có cũng nem động rồi ok dứt điểm rồi đây ít nhất phải như thế này anh em còn hàng là 9k đủ 9k thì máu có 4k 2 sao mà đánh hiện tại hôm nay là khải mất đi dòng Evan nữa chung là khả nghĩ là như thế này là ổn định rồi đấy nè khả mang hơi mặt nạ được tay chín canh chín canh tư thấy chưa vẽ bao tay à bao tay à bao tay phải đi từ từ nè tầm này chưa thiếu vào lá mật tịch này nọ được rồi ok được quá vẫn thấy máu yếu à tầm này khả nghĩ ok anh em khải cố gắng ờ, lên ờ, giờ là ok rồi rồi nói chung là tầm này 80 chón nha nam đó ngày mai tiếp tục uh, trải nghiệm tiếp một trận tổng kim nữa rồi đó như thế này thôi mai tiếp tục bước tiếp rồi ok xuống đảo anh em ơi đó nói chung là xong hồi à, anh em à, tư vấn này qua lại thì chúng ta cảm thấy như vậy là ok rồi còn không ổn khởi tính tiếp máu 5k máu không đủ 5k anh ơi đồ tăng lực tay dữ quá không đủ 5k <laughs> không đủ 5k luôn á lúc nãy em đánh tông kim có 4k2 thôi gì mà thiếu lầm đụng cái chết thiếu lầm đụng cái chết luôn không làm được gì luôn cứ thiếu lâm cái băng bỏng đụng một cái chết Đụng một cái chết Nói chung là tầm này Khải vừa tăng thêm 400 máu rồi nè Khải nghĩ là đi kèm với nghe 10 máu 8k là ok rồi đấy Rồi Với à, xuống đảo lần sau Hiện tại bây giờ đây là gọi là tăng uh, à, 73 cũng tương đối là 64 73 rồi đó Rồi ok Khải về điện bot cái này mời Được quá Rồi rời khỏi nơi quỷ quái này à, Nếu không ổn thì lần sau Khải lên đảo tiếp nè Tại vì một lần tải tỷ thì nó tốn chuyện 100 xu thôi nè Khá rẻ Ok cho bot cái Cara. Rồi ok Cảm ơn em đã theo dõi video và nãy giờ chúng ta đã tư vấn ờ, ok rồi Thì cứ đỡ khả trải nghiệm đi Không ổn thì mình sẽ tính tiếp nha nè Đó Hiện tại đang mất ba đường Dư 34 điểm được tăng sân Hà đó nè